Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 20 tháng 8 năm 2021, tức ngày 13 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày canh tí, tháng bính thân, năm tân sửu. Còn giáp xung ngày canh tí hôm nay là nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Còn giáp xung tháng bính thân là giáp dần, nhâm dần, nhâm thân, nhâm tuất, nhâm thìn. 1. Tử vi tuổi Tý, Nhờ có tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán, Thậm chí bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân và quý nhân sẽ giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề còn tồn tại trước mắt. Bản mệnh cũng sẽ nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp nếu nghiêm túc làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Hãy tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Thủy vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh rất dễ mắc các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hãy chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và tốt nhất là hãy đi khám bệnh nếu thấy cần thiết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ. hai Tử vi tuổi Sửu. Tỷ kiên cho thấy người tuổi Sửu vốn có phong cách làm việc độc lập, một khi xác định được mục tiêu là sẽ thực hiện cho kỳ được mới thôi. Tuy nhiên, chính vì thế mà bạn dễ rơi vào cảnh tự cô lập bản thân với bạn bè, đồng nghiệp. Hãy cởi mở hơn với mọi người, bởi khi gặp khó khăn, bạn mới nhận ra rằng các mối quan hệ quan trọng với mình như thế nào khó khăn sẽ được giải quyết nhanh chóng nếu được nhiều người chung tay góp sức. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn, không nên dồn tất cả thời gian cho sự nghiệp của mình. Cho dù có bận rộn đến đâu cũng hãy cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên nhau. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá tác động lớn đến phương diện tình cảm của người tuổi dần, Đặc biệt, những người đã lập gia đình cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn, nếu không tình cảm đối bên sẽ dần trở nên lạnh nhạt, hai người chỉ ở với nhau vì trách nhiệm. Những người còn độc thân cũng không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người, dường như bạn vẫn cần phải chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. May mắn, bạn lại đang có những bước tiến vững chắc trên phương diện sự nghiệp. Tinh thần làm việc nghiêm túc, cẩn thận giúp bạn dễ dàng ghi điểm với cấp trên. Hãy chủ động hơn trong việc nắm bắt cơ hội, bạn sẽ dần dần thăng tiến. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của tam hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc, Điều này khiến bạn dễ cảm thấy chán nản, thậm chí là muốn từ bỏ nếu công việc gặp khó khăn. Các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp là do bạn luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn, bạn cũng sẽ được mọi người sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp khó khăn. Thủy sinh mộc cho thấy gia đình của người tuổi này cũng có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn, Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Tuất, Hợi. Mâu thuẫn với bạn bè hoặc đồng nghiệp, hãy tự đánh giá lại bản thân mình trước khi lên án người khác, có thể bạn cũng đang mắc những lỗi sai mà bạn không nhận ra đấy. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình, thẳng thắn nhưng lại luôn thích làm theo ý mình mà không để tâm đến cảm nhận của người khác. Đây chính là nguyên nhân chính gây nên những rắc rối mà bạn thường gặp phải đấy. Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia nếu đôi bên có bất đồng ý kiến. Bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, bởi biết đâu những điều bạn tưởng là đúng cũng chẳng chính xác đến vậy. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương xung khiến người tuổi tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp của mình, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình một cách vô ý vì cách hành xử thiếu chừng mực. Bạn cũng có thể sẽ trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Để đi tới thành công, bạn cần phải có lòng kiên nhẫn và có một lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng mong thành công đến với mình ngay lập tức. Bạn vốn là một người thông minh, có trí tiến thủ, vì vậy nếu muốn khẳng định vị thế, hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình, Cùng với đó, nếu là người làm ăn, bạn không nên quá tham lam, chạy theo cách làm giàu không chính đáng. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thủy khắc hỏa cho thấy người tuổi ngọ rất dễ chiến tranh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng không tránh khỏi những khi lục đục, nhưng điều cần làm lúc này không phải là hơn thua bằng lời nói, mà là trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nhau. Một khi rắc rối nảy sinh, dù là ai đúng ai sai, bản mệnh cũng nên chủ động làm hòa. Vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, ảnh hưởng đến tất cả các thành viên mà thôi. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, nhờ được thiên ấn che chở nên bạn dễ đạt được thành tích cao trong các ngành nghệ thuật, nghiên cứu, dịch vụ. Hãy nắm bắt cơ hội trước mắt mình, đừng để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Tỳ kiên khuyên tuổi mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày hôm nay. Chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là bạn dễ rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Những kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện để tranh tài, đoạt lợi với bạn. Song có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình thì bạn không cần phải sợ bất cứ kẻ nào. Bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trong ngày hôm nay. Những vấn đề bạn gặp phải chỉ như một thử thách để bạn khẳng định bản thân mà thôi. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực bình là ngày tốt để thực hiện nhiều công việc trọng đại. Vì vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch thực hiện điều gì trong ngày hôm nay thì nên bắt tay vào làm ngay, chứ để lỡ thời cơ tốt. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày không mấy yên ổn, Kẻ tiểu nhân có thể khiến bản mệnh vướng phải những chuyện thị phi không đáng có, những ai không hiểu rõ về bạn sẽ hiểu lầm bạn. Khi rơi vào tình huống ấy, bản mệnh đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi. Hãy chứng minh bản thân mình bằng những hành động cụ thể. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nữ kia. Vì vậy, nếu gặp phải bế tắc, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu. Kim sinh thủy, mối nhân duyên của người tuổi dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình trước đám đông và lọt vào mắt xanh của nhiều đối tượng tiềm năng, nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng đi chăng nữa. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng. Thực thần nâng đỡ giúp việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn. Còn với những người làm công ăn lương, tiếp tục cố gắng rồi bạn sẽ nhận được thành quả lao động xứng đáng. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Kiếp tài ngáng trở con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất. Bạn có thể phải chịu ánh mắt nghi ngờ, dèm pha của mọi người xung quanh, có thể những kẻ xấu bụng đang tìm mọi cách để hạ bệ bạn. Dù tình huống đối mặt có tồi tệ thế nào, bạn cũng chớ nên hành động thiếu lý trí, vì như vậy chỉ khiến cho những kẻ tiểu nhân thêm phần đắc ý mà thôi. Hãy rèn luyện sự kiên nhẫn để chờ đợi thời cơ khẳng định bản thân mình, Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách. Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi Hôm nay do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực Tuy nhiên, dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt, bạn cũng nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Bắc để gặp hỷ thần hoặc Nam để gặp tài thần.